đấy cắt cái nào hai trăm không được chia đi một trăm một cân cân cân đấy xem sao đây cũng cân cũng theo đuôi em ba miếng em cân này thêm bốn trăm sáu trăm ba bốn trăm bò thêm bốn trăm con bỏ nó ở dưới Đây Thôi ăn thôi Ôi trời ơi Không bao nhiêu điểm mà 9 điểm Ôi trời ơi, 9 gì quy Tí nữa thì vỡ ngõ Thế là nhiều Gà đi nha ơi ra nhiều vào Nhiều nhiều vào ừ. bốn ừ. bít đấy Con bùi nhà chưa vào thôi nhỉ? Đủ rồi, năm rồi Con chưa đến chữ, ra chỉ Người đẹp chia lộ hình ừ, kệ nó rồi rồi rồi thoải mái thoải mái cho nó xanh chín mà thật vậy lại bạn lật nữa cân cân à quá ừ. đây gì à cân thêm thành 1 triệu đi thêm 600 ui giời đấy là một triệu chứ 8 chơi đấy nhỉ 6 triệu cân bốn rồi còn gì nữa à? ừ ba nào mà tám có bao điểm mà lại chín ôi rồi quả nhỉ quả như gấp cái gì không được rồi như này không được rồi quả này cho tôi chơi cho to to đi ngày ngày ngày hôm nay có đây là bốn lít đi có cái thôi được rồi hai trăm thôi hai trăm hai trăm thôi các cái là bỏ lắm này đánh xem ván này như nào đấy chơi đi không được rồi đúng nhỉ có được con nào đâu đèn lắm đi ờ, trường nhà kia nhà kia ẩm hai lít à hai lít bốn luôn là bằng nửa đi ít thế triệu một triệu một cân ok bao nhiêu thêm một triệu thì một triệu nó đi là hai triệu à. mày chưa mày chết mày chưa tội cái nháo rồi đỏ lắm người ta đang đỏ lắm Ôi, cân cái biết điểm rồi chắc hôm nay đi nếu nào đâu sao về đỏ thế nhỉ không thêm à thôi cân thôi chín thôi. nào ăn ăn cũng ơi tưởng làm sao ghê à, cũng văn vở hết <laughs> thế rồi là bao nhiêu hai tám tam xu đấy tám tam xu vậy. nhất phải có gì người cân đấy là một mớ nhà cái ẩm nữa, cái phải ẩm cách kia vào đi Cái em Cứ chưa bài đã Chia bài xong người ta ẩm vẫn được cơ mà, người ta đã thêm bài đâu mà Bài ẩm thêm đấy đen nhỉ giờ đánh đi à, thế bây giờ muốn năm điểm triệu triệu cả mất cầu đỏ rồi ừ, đánh tí ba cây ngoài đây nhỉ tới anh và anh cân em biết rồi ba cây thì đánh tí nên đôi rồi và anh mõm ra đâu được ăn và ra đây đi còn chưa được gắn cái nào đi, đi chợ không không gà cái gì từ từ bún nhà này nữa bún nhà này còn bốn lít rồi cân à ừ. này không lấy rồi thêm hai lít thôi em đi kìa bà vào bao nhiêu đấy 600 cân 600 thêm 600 ờ, cân nữa chứ này thêm 2 lít à hai củ cái gì đấy cái 16 này hai củ nhà anh chưa không hai củ chơi không hai củ là ôi giời bỏ thôi bài ôi giời ôi giời ấy giời tôi khi phải liều nó ăn nhiều chờ trước nhà ba chân nhá vệ sinh đấy nhá mấy ba đây sống quá Ôi, ăn cái đéo gì mà vừa mới đến cẩu ấy vệ sinh Ừ. Đấy, còn đây là máu Anh cắt đâu? Chạy nhé, để con đừng bà non hết tiền mình dơ lắm kính ok tuyệt đối rồi Đâu thì vội vội đi. Có ai ờ, cắt đâu? Thôi, nhà này ẩm rồi, ẩm rồi. Vừa vào rồi. À, bên đánh ẩm chưa? Bên đường mình đánh à? rồi, đánh ẩm rồi. Em vừa vào rồi, à? ẩm hết ờ. rồi. Anh chưa? À? Ừ. Nhanh lên từ nào sao được vào cái chưa vào đen này cơ Vâng. Bỏ không? bốn nửa cân đúng không? Ừ. bốn cân. Thứ bánh mít. chín à? chín trăm cân. chín trăm Thêm bông, thêm bông. Thêm hai lít. Dạ. Dễ chưa? Ờ, Thế là triệu mốt, triệu mốt. Triệu mốt này với lại em thêm 5 lít nữa đi đánh triệu bảy đánh triệu bảy là thêm 600 ờ thêm 600 đi sẽ đấy mà thôi Chào thêm uh, triệu mốt nữa đi ừ. thêm triệu mốt nữa Bởi. cho nhanh kêu không triệu mốt không xoay kia triệu hai thêm một trăm nữa thêm một trăm còn năm trăm là sáu trăm sáu trăm à ừ. sáu trăm này đây 600 cân gì? Cân. Thêm thêm đi ô con bài là tôi thôi là đi mấy à cần ôi ờ, chị mấy điểm chín điểm giờ chín rồi chín là đúng rồi cân là đúng vừa xem bài sợ không dám nói tên nhìn bài sợ nó sợ nó ấy nói sợ nó ở nhà dạ. đúng ra vừa dạ. ăn mớ dạ, mới nha mới đỏ tắt cái ra ơi khổ thật đấy chết đi nào thế hàng trồng nhá đi đá thì không vào hàng trồng luôn rồi trời ơi bốn trăm tám cân đấy từ từ chưa lên bài nhìn đây bỏ luôn mấy trăm cân ờ, bốn trăm tám trăm thành tám trăm bỏ à? bỏ cho vào đây bỏ. 800 trở nhẹ như lông hồng đi đáy là nhẽ hay mất triệu hai bốn năm một hai ba bốn năm sáu bảy chín mười đánh hết đồng tiền lẻ nha bao nhiêu thêm hai triệu là bao nhiêu bỏ rồi Ôi xô đánh tê đi anh Sáu điểm còn trời nó là tiền giả Ôi trời ơi Vừa được hai ông Có tiền rồi rồi đi đá thì mấy ván xong đỏ nhỉ à, rồi rồi rồi này đến đỏ này ra máu bỏ gì hương ra kìa nang thứ tư không thì về một cân ừ. ẩm chưa nhỉ ẩm rồi đây chưa đâu ẩm đâu ở đây ở đây rồi anh đi bốn trăm được cân luôn ừ. cần đấy cân hả cân thêm 500 lại thêm 5 lít chết ờ. rồi bà đâu bằng đâu đấy, là bao nhiêu nhỉ bà thì xòe ra cho nó đủ nhớ thì ba con bốn con ở đấy thì sao bốn con thì chị ờ, con bác có thêm bao nhiêu đấy 900 trăm cân có cân thì cân không cân thì bỏ thế nào để đánh bỏ, thế nào bỏ bỏ thế chơi an toàn nhà này có ẩm theo không nhỉ không đúng không không nhà này có mà 400 cân thôi cân theo 400 cân 500 400 khi là khăn đầu gái nhỉ đen quá vào mấy trăm là đủ rồi chín trăm chín trăm cân gái bốn trăm à, à? Ừ. thêm cân bốn trăm này thì mẹ triệu luôn đi cho nhanh triệu Ê, là một triệu cân thôi nhỉ ờ một triệu cân và một triệu là cân người ta đánh tiền đẹp mình đánh tiền đẹp cân triệu thêm một triệu nữa ừ ông kia được nấu rồi lại rồi mà đi Ủa mấy điều có triệu triệu ờ, ăn lên độ bài em cho hai triệu hai triệu rồi ừ. Thế giả rồi đúng không theo là giả rồi cân 2 triệu này lại hàng gặp hàng rồi 4 triệu Đâu đâu rồi. Được được thua, thua luôn đi. Bỏ thua vô cái nợ. Theo qua kiếm thì ai kêu chứ. cân này à thêm rồi thế thì lật thế thì lật cân ngửa thôi cân ngửa ăn đi thế ba bốn cái cây mà hàng gặp hàng năm giờ này bốn năm sáu ừ, ừ. này này này mới thì chết mình chín điểm mà ăn chết vớ nào nổ lên nó gặp phải liếc vớ cái gì ra đây